Ok, chào các bạn thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể cài đặt cái phiên bản AutoCAD 2022 này về máy của mình nha Với cái file bây giờ mình đang cải nén thì đây sẽ là file setup luôn Đầu tiên thì trước khi các bạn tiến hành cài đặt thì mình có một số cái lưu ý muốn đưa ra cho các bạn Thứ nhất là các bạn cần phải tắt hết mạng trước khi các bạn tiến hành cài đặt phần mềm Thứ hai đó là các bạn cần tắt hết các phần mềm Facebook và các bạn hãy làm theo mình nha Cái nào còn bật thì các bạn hãy tắt đi ok thứ ba đó chính là các bạn cần phải copy cái file cài đặt ra mà hình tốt hoặc là ra UDC để tránh trường hợp bị lỗi và thứ tư là bạn không nên cài đặt trực tiếp trên Vera bởi vì khi mà các bạn cài đặt ở trên đây ấy, thì rất là dễ bị lỗi và một khi đã lỗi rồi thì các bạn sẽ không thể nào mà sửa được cái lỗi này và tiếp theo các bạn cần phải lưu ý đó chính là các bạn tuyệt đối không update sau khi các bạn đã cài đặt kích hoạt các quyền thành công. Rồi bây giờ hãy tiến hành giải nén, các bạn hãy nhấn chuột khoản sau đó chọn chất chốt bạn hãy tiến hành mở cái file đã tải xuống ra và tiến hành khởi chạy file setup các bạn đợi để cái phần mềm này nó có được setup này Rồi các bạn hãy nhấn vào đồng ý sau đó các bạn hãy nhấn next Ok, các bạn tiếp tục nhấn nách nha. Thì cái phiên bản AutoCAD 2022 này nó sẽ được lưu vào cái ổ đĩa C. Các bạn lưu ý thì cái ổ đĩa C của các bạn cần phải chống thì các bạn mới có thể cài đặt được cái phiên bản này về máy nha. Ok, các bạn hãy nhấn next. Rồi, tiếp theo các bạn hãy nhấn intro để có thể cài đặt được cái phiên bản này về máy của mình. Các bạn hãy tiếp tục đợi cái phiên bản này nó được loading tới 100 Rồi, tiếp theo các bạn hãy nhấn lên mình nha. Ok, như vậy là các bạn đã cài đặt xong cái phiên bản ngày 2023 của đấy rồi. Các bạn tiếp tục nhấn Finish. Như vậy là các bạn đã cài đặt xong được cái phiên bản này về máy rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng test cái phiên bản này để xem nó đã sử dụng được chưa nhé. Các bạn hãy khởi động cái phần mềm này bằng cách chạy với Philippines cho nó tiến hành uh, mở cái giao diện của cái phần mềm này ra nha bạn hãy nhấn ok thôi. ok như các bạn đã thấy thì đây chính là cái giao diện của cái Rồi ok như vậy là mình đã mở xong được cái file này thành công rồi và mình sử dụng thấy khá là mượt và nó cũng không có cần mình phải trả phí hay gì hết vì vậy thì sau khi các bạn cài đặt thì các